trăng ngả dần khuyết đôi nhìn mắt ai nói lời phai phôi những ngón tay đan vào nhau phải lìa xa thôi trăng ngả dần khuyết đôi lặng lẽ ôm anh một lần cuối chạm khẽ môi anh chiếc hôn Much.